Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhớ lại những kiến thức đã học về văn kể chuyện thông qua câu chuyện Hãy cho mình một niềm tin. Thông qua câu chuyện này, ta sẽ xem văn kể chuyện ta cần có những yếu tố gì để cấu thành nên một câu chuyện thật hay và hấp dẫn nhé. Trước hết, chúng mình sẽ cùng nghe câu chuyện. Hãy cho mình một niềm tin. Có một gia đình én đang bay đi trú đông chú én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên én rất nhiều, nhưng én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho én một chiếc lá rồi nói con hãy cầm lấy chiếc lá thần kỳ này, nó sẽ bảo vệ con được an toàn. Lúc qua sông rồi, én con vui vẻ, bảo bố. Bố ơi, chiếc lá thần kỳ tuyệt vời quá, nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này. Bố én ôn tồn bảo, không phải chiếc lá thần kỳ đâu con, đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng. Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn run sợ trước một việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua. Các con vừa nghe cô đọc câu chuyện Hãy cho mình một niềm tin và ta sẽ cùng ôn lại cấu tạo của bài văn kể chuyện thông qua câu chuyện này nhé.